Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một búp bê bé gái xinh xắn như thế này Trên tay thì mình có móc thêm cái giỏ để mình có thể đựng bánh mì Mẫu này thì cao tầm khoảng 32 cho đến 35 cm và do clip hơi dài nên mình sẽ chia làm hai phần phần đầu sẽ hướng dẫn móc thân và phần 2 móc họa tiết trang trí ha và để dễ dàng cho việc móc hơn thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn số mũi móc cụ thể theo chat trên màn hình nha ta sẽ móc phần chân trước các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút từ đây móc lên 5 mũi móc xích 2 3 4 5 móc lên tiếp tục một mũi móc xích và móc vào chân thứ năm một mũi móc đơn lần lượt móc tương tự cho các chân còn lại ha chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn nè chân thứ ba một mũi móc đơn chân móc thứ tư một mũi móc đơn chân thứ năm á các bạn sẽ móc cho mình vào đó 4 mũi móc đơn cùng chân móc 1 2 3 và 4 sau đó tiếp tục mình sẽ di chuyển kim đến các chân bên này móc cho mình 3 chân mỗi chân là một mũi móc đơn 2 và 3 còn lại một chân cuối cùng thì ban đầu mình có móc một mũi móc đơn rồi tiếp tục móc cho mình vào chân cuối cùng đó ba mũi móc đơn nữa một hai và ba như vậy là chân cuối cùng này của mình sẽ có tổng cộng là 4 mũi móc ha bằng với cái góc bên này rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời mình hoàn tất được hàng đầu tiên tạo ra 14 chân móc cho vòng thứ hai móc lên một xích vòng thứ hai móc theo công thức như sau chân đầu tiên móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục 3 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn bốn chân kế tiếp mỗi chân là hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc ha chân đầu tiên hai mũi móc đơn nè chân thứ hai hai mũi móc đơn thì bốn cái chân này là bốn cái chân móc của bốn mũi mà mình móc vào cùng chân móc ở phía dưới á chân thứ ba hai mũi móc đơn và chân thứ tư hai mũi móc đơn sau đó tiếp tục sẽ là 3 mũi móc đơn vào 3 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi ha còn lại 3 chân cuối cùng thì mỗi chân sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc ba mũi này cũng là ba mũi mình móc cuối cùng của cái vòng đầu tiên á khi móc đến cuối hàng thì ở đây có cái đường nè cái đường này là đường mũi dời của phần phía dưới không móc vào đây nhé móc vào chân của mũi đơn đầu tiên một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích thì mình hoàn tất được vòng thứ hai tạo ra 22 chân móc tiếp tục ở vòng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai móc hai mũi móc đơn cùng chân móc tiếp tục sẽ là bốn chân liên tiếp mỗi chân một mũi móc đơn chân đầu tiên nè chân thứ hai nè chân thứ ba nè và chân thứ tư sau đó sẽ là hai mũi móc đơn vào cùng chân móc với chân kế tiếp ha chân kế bên sẽ làm một mũi móc đơn chân kế tiếp hai mũi móc đơn cùng chân móc chân kế bên một mũi móc đơn tiếp tục kế tiếp hai mũi đơn cùng chân móc kế bên là một mũi móc đơn kế bên nữa hai mũi móc đơn cùng chân móc thì ở góc này mình sẽ có bốn chân là có hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha tiếp theo bốn chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn chân thứ hai nè chân thứ ba nè và chân thứ tư tiếp tục chân kế bên là hai mũi móc đơn cùng chân móc xen kẽ là một mũi móc đơn vào chân kế bên tiếp tục hai mũi móc đơn vào chân kế tiếp một mũi móc đơn vào chân kế bên và chân cuối cùng sẽ là hai mũi móc đơn cùng chân móc kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích thì ta sẽ hoàn tất được vòng thứ ba tạo ra được 30 chân móc 30 chân móc này mình sẽ tiếp tục móc cho cái phần thân chân phía trên thì tiếp tục hàng thứ tư của phần chân ha hàng thứ tư của phần chân thì các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn và mình không cần tăng mũi nữa và để ý ở mỗi chân móc nó sẽ có hai đường móc một đường bên trong và một đường ở bên ngoài thì tất cả các cái mũi móc của hàng thứ tư này mình sẽ móc vào cái chân ở phía trong ha tương tự cho chân đầu tiên đây là chân đầu tiên này cũng móc vào cái đường phía trong móc vào đây một mũi đơn và tiếp tục làm tương tự cho các chân còn lại ha cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn và đều đâm kim vào cái đường nằm bên trong thì mình sẽ có tổng cộng là 30 mũi móc đơn cho cái vòng móc thứ tư này ha móc tương tự cho đến cuối vòng sau khi đã móc được đến cuối hàng nè đây là cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới mình sẽ không móc vào đây ha mà đâm kim vào chân mũi mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và lưu ý cho mình nè để mình à, không có bị cái điểm g khi mà mình kết thúc mỗi hàng móc á thì khi mà các bạn kéo cái mũi móc này lên các bạn sẽ siết chặt cho mình sợi len sát với cây kim móc sau đó đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời lúc này các bạn sẽ móc chật tay lại cho mình ha kéo vừa thôi chứ đừng có kéo quá lỏng các bạn kéo sát với cái kim móc sau đó móc lên một mũi móc xích thì như vậy là cái đường móc của mình nó sẽ không có bị hở không có bị điểm g ở đây ha vòng thứ tư có 30 mũi móc tạo ra 30 chân cho vòng móc thứ năm thì vòng thứ năm các bạn sẽ móc cho mình vào luôn chân móc chứ không móc vào đường bên trong nữa ha cứ mỗi chân mình sẽ móc một mũi móc đơn tức là mình cũng có 30 mũi móc đơn cho 30 chân móc móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng sau đó thêm tầm khoảng 1 cho đến hai hàng móc cho cái phần thân chân nó có cái độ cao hơn ha thì phần thân chân này mình sẽ móc tổng cộng là ba hàng móc nha hoàn tất được ba hàng móc tạo ra cái phần thân chân rồi nó sẽ có được một cái độ cao như thế này thì kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời cũng siết chặt cái sợi len vào cây kim móc nha móc lên một xích nè cắt len mình sẽ thay màu cho cái phần thân chân này ha để thay màu các bạn để ý cho mình ở phía sau cái sợi len thừa này nè nó có một cái chân móc của mũi dời kết thúc thì ta sẽ đâm kim vào chân móc của mũi dời kết thúc đó đưa cái sợi len ra phía sau đây là hàng móc thứ bảy nha kéo lên qua chân móc sau đó móc lên một mũi móc xích hàng thứ bảy móc theo công thức như sau các bạn sẽ móc cho mình 7 chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn chân đầu tiên sẽ là chân mình móc mũi giờ kết thúc vòng phía dưới ha tiếp tục mũi đơn thứ hai vào chân thứ hai mũi đơn thứ ba vào chân móc thứ ba mũi đơn thứ tư vào chân thứ tư tiếp tục mũi đơn thứ năm vào chân thứ năm mũi đơn thứ sáu vào chân thứ sáu và mũi đơn thứ bảy vào chân thứ bảy kế tiếp sẽ là hai chân mình chụm thành một mũi là chân thứ 8 và chân thứ 9 á, thì cách chụm mũi như sau ta sẽ đâm kim vào chân thứ 8 và đâm kim vào cái đường bên ngoài nha kéo cái đường này lên cao một tí nè luồn kim ra phía ngoài tiếp tục đâm kim vào cái chân móc thứ 9 đâm kim vào đường bên ngoài luôn hả trên kim lúc này có 3 đường móc nè kéo lên qua hai chân trên kim sau đó kéo qua hai chân cuối cùng trên kim thì như vậy là hai chân phía dưới chụm lại được thành một mũi ha chân kế tiếp một mũi móc đơn hai chân kế bên chụm mũi đâm kim lần lượt vào các đường móc bên ngoài của hai chân nè chân kế bên nè kéo len qua chân móc lần lượt kéo qua hai chân ha tiếp tục chân kế tiếp một mũi móc đơn kế bên sẽ là hai chân chụm mũi tiếp tục một mũi móc đơn vào chân kế tiếp và hai chân chụm mũi vào hai chân kế bên ha như vậy là điểm này mình sẽ có tổng cộng là 4 chân chụm mũi ha còn lại các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì mình sẽ có tổng cộng là 12 mũi móc đơn vào 12 chân ha kết thúc là đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích như vậy là vòng này mình sẽ có tổng cộng là 26 chân móc hàng móc thứ 8 thì các bạn sẽ móc cho mình 6 chân móc liên tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn nè móc đơn thứ hai nè thứ ba thứ tư thứ năm và móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu có được 6 mũi liên tiếp rồi hai chân kế tiếp chậm mũi tức là chân thứ bảy và thứ 8 mình chậm lại một mũi ha cách chậm thì cũng tương tự như mũi chậm phía dưới nè đâm kim lần lượt vào hai đường móc bên ngoài và kéo len lần lượt qua hai chân trên kim và làm tiếp tục cho mình cho đến khi mình được 4 mũi chậm chân liên tiếp mũi thứ hai nè tiếp tục mũi thứ ba chậm chân ha và mũi thứ tư cũng chậm chân vào hai cái mũi liên tiếp sau đó tiếp tục sẽ là 12 mũi móc đơn vào 12 chân móc còn lại lúc này mình sẽ móc luôn vào chân móc nha cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn cuối cùng kết thúc hàng nè một mũi dời vào chân đầu tiên sau đó móc lên một xích thì hàng thứ 8 sẽ tạo ra được 22 chân móc tiếp tục đến hàng thứ 9 móc cho mình 5 mũi móc đơn vào 5 chân liên tiếp một chân thứ hai nè chân thứ ba chân thứ tư và chân thứ năm có được 5 mũi liên tiếp rồi móc cho mình 3 chân chậm mũi vào 6 chân liên tiếp mũi chậm đầu tiên tiếp tục mũi chậm thứ hai mũi chậm thứ ba có được 3 mũi chậm liên tiếp rồi sẽ móc cho mình 5 chân kế tiếp mỗi chân là một mũi móc đơn mũi thứ nhất nè mũi thứ hai mũi thứ ba mũi thứ tư và mũi thứ năm cái phần mà mình chụm đầu tiên nó sẽ là cái phần đỉnh dày còn bây giờ mình sẽ tiến hành chụm ở phần gót giày cho cái hàng thứ chín này ha các bạn sẽ móc cho mình hai chân liên tiếp chụm mũi tiếp tục sẽ là hai mũi móc đơn vào hai chân kế tiếp còn lại hai chân cuối cùng thì hai chân này mình sẽ chụm mũi sau đó kết thúc hàng âm kim vào đây một mũi dời móc lên một xích hàng thứ 9 này mình sẽ tạo ra được 17 mũi móc tạo ra 17 chân móc cho hàng thứ 10 thì các bạn sẽ móc cho mình 17 mũi này cho cái độ rộng của phần chân ha tức là hàng thứ 10 trở đi mình sẽ không cần phải giảm mũi nữa để tạo cho cái điểm nhấn của phần cổ chân nè mình sẽ tiến hành thay màu tạo hai cái đường viền như thế này thì để thay màu các bạn sẽ làm như sau đến đoạn này thì mình không cần phải cắt len mà các bạn thay màu luôn đưa cho mình sợi len khác màu ra phía sau đẩy cái sợi len màu nâu qua một bên và ở phía sau của cái sợi len màu nâu này nè nó có một cái chân của mũi dời kết thúc vòng phía dưới thì mình sẽ đâm kim vào cái chân của mũi dời đó sau đó kéo cái sợi len màu trắng qua chân móc móc lên một mũi móc xích hàng này không cần phải giảm mũi thì cứ móc đều mỗi chân làm một mũi móc đơn mình sẽ có 17 mũi móc đơn cho 17 chân móc phần này thì đơn giản ha các bạn cứ móc đều cho mình là được nên mình sẽ tua nhanh đoạn này nhé kết thúc hàng thì cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời của cái hàng màu trắng nha thì cái hàng màu trắng thứ 10 này mình cũng ờ, có được 17 mũi móc đơn tạo ra 17 chân cho vòng móc kế tiếp thì kế tiếp các bạn xây màu xen kẽ thì mình cũng kéo dài cái đường móc ra sau đó đâm kim vào cái chân ở phía sau tức là cái chân của mũi dời kết thúc hàng màu trắng và đưa cái mũi màu nâu vào trong kim kéo len qua chân móc móc lên một mũi móc xích sau đó mình cũng lần lượt móc mỗi chân làm một mũi móc đơn ha thì vòng này mình cũng có tổng cộng là 17 mũi móc đơn móc tương tự cho các chân móc còn lại sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa các bạn có thể móc cho mình tầm khoảng 15 cho đến 18 hàng móc cho cái phần chân của mình nó có được một cái độ dài như thế này ha thì mình sẽ tiến hành nối lại hai cái phần chân và trước khi nối hai chân thì các bạn sẽ tiến hành nhồi gòn cho mình vào bên trong cho cái phần chân của mình được cứng cáp hơn rồi nè sau đó mình sẽ đặt hai cái chân nằm thẳng với nhau như thế này sau đó mình sẽ chọn hai chân móc tương ứng nằm sát với nhau nè các bạn có thể dùng kim móc và mình canh ha chọn hai chân móc nằm chính giữa và tương ứng như thế này thì như vậy là cái phần chân của mình nó sẽ nằm thẳng như thế này ha đều nhau nè thì bây giờ mình sẽ tiến hành nối lại ta có thể dùng kim đánh dấu hoặc là các bạn cũng có thể lấy cho mình một đường móc kéo dài lên để mình à, giữ cái mũi này ha sau đó mình sẽ tạo một nút ở cái sợi len này móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút ta sẽ đâm kim vào một chân móc của một chân trước đâm kim cho mình vào chân này ha vào cái chân móc mà mình đánh dấu nè kéo nút vừa tạo qua chân móc từ đây móc lên 3 mũi móc xích nó sẽ tạo khoảng cách giữa hai chân được 3 mũi móc xích rồi đâm kim vào cái chân móc kế bên của cái phần chân còn lại đâm kim ha từ ngoài vào trong luôn nè móc vào đây một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích thì như vậy là ta sẽ nối được cái phần chân như thế này ha bây giờ mình sẽ tiếp tục móc phần thân bên trên thì từ cái chân móc các bạn vừa móc mũi dời kết thúc nè khi ta lên được một mũi xích rồi bỏ qua cho mình cái chân mình móc mũi dời đó và đâm kim vào chân kế bên móc một mũi móc đơn từ đây mình sẽ làm lần lượt tương tự cho các chân móc còn lại cứ mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn ha có một điểm cần lưu ý ở đây là đối với cái hàng móc kết thúc của phần chân nè ở đây ta có một cái chân móc của mũi dời ha các bạn sẽ không móc vào chân của mũi dời mà chỉ móc vào chân của mũi móc đơn phía dưới thôi nha để mình đủ mũi nè móc tương tự cho mình cho đến cái đoạn mà mình nối khi đã móc được đến cái đoạn nối rồi ở đây nó có cái chân móc mà ta bắt đầu móc cái mũi dời để tạo cái phần khoảng cách nè các bạn cũng không móc vào đó mà mình sẽ đâm kim vào ba cái chân của mũi móc đơn mà mình tạo khoảng cách nè móc vào mỗi chân làm một mũi móc đơn ha móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên nè khi móc mà có sợi len thừa thì lưu ý dấu len cho mình nha móc đơn thứ hai vào chân thứ hai và tiếp tục móc đơn thứ ba vào chân thứ ba được 3 mũi ở cái đoạn này rồi tiếp tục đâm kim vào cái chân móc của cái chân kế bên và mình cũng không đâm kim vào chân móc mà mình móc mũi giờ kết thúc nha mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến chân móc cuối cùng thì đây là cái chân móc của mũi dời kết thúc nè cái phần chân nè không móc vào đó mà móc vào cái chân của mũi đầu tiên nhé đây khi móc đến cái đoạn mà mình nối ba cái mũi này rồi thì các bạn cũng móc cho mình vào ba chân đó mỗi chân làm một mũi móc đơn sau đó đâm kim vào chân mũi móc đơn đầu tiên của cái hàng phần thân này móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc cái vòng đầu tiên của phần thân ha những bạn nào mà không có để ý được mũi móc thì có thể dùng kim đánh dấu á các bạn đánh dấu cho mình vào cái chân của mũi móc đơn đầu tiên mà mình móc để lát nữa ta kết thúc không bị nhầm lẫn mũi ha đâm kim vào chân đầu tiên nè móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích ta hoàn tất được hàng đầu tiên của phần thân đến hàng thứ hai thì các bạn có thể móc cho mình theo công thức cũng được hoặc là mình cũng có thể chọn cái số mũi như thế này nè để cái phần chân cho nó nằm thẳng như thế này sau đó mình sẽ chọn một cái điểm nằm chính giữa của cái thân chân đánh dấu cho mình vào chân nằm chính giữa này phía sau cũng làm tương tự ha từ gót chống thẳng lên là chọn một cái chân móc nằm à, chính giữa và cái chân còn lại cũng vậy từ đỉnh chân thẳng lên chọn một chân móc và từ gót ở phía sau giống thẳng lên cũng chọn ra một chân móc nằm chính giữa đó ha như vậy là mình sẽ có được bốn chân móc như thế này hoặc là các bạn cũng có thể làm cho mình theo công thức trên màn hình ha móc cho mình ba chân đầu tiên mỗi chân làm một mũi móc đơn móc đơn thứ hai vào chân thứ hai và móc đơn thứ ba vào chân thứ ba khi có được 3 mũi rồi đến cái chân móc mình đánh dấu là cái chân nằm chính giữa giống từ cái phần à, ngón chân đi lên nè móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi móc ha tiếp tục các chân còn lại mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc đến cái chân mình đánh dấu mình sẽ có 7 mũi móc đơn vào 7 chân liên tiếp ha móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy đến chân ta đánh dấu tháo kim đánh dấu ra móc vào đó hai mũi móc đơn tiếp tục khoảng cách từ cái chân mà mình thêm này đến cái chân mình đánh dấu kế tiếp nó sẽ cách nhau là 10 mũi móc đơn móc vào 10 chân mỗi chân là một mũi móc đơn móc đơn thứ ba nè móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 và mũi móc đơn thứ 10 đến chân mình đánh dấu thì chân đó móc hai mũi móc đơn vào cùng chân móc tiếp tục sẽ là 7 mũi móc đơn cho 7 chân ha nó cũng giống cái khoảng cách ở cái bên ờ, chân còn lại á 7 mũi móc đơn vào 7 chân móc đến chân mình đánh dấu móc vào hai mũi móc đơn cùng chân móc lúc này còn lại 7 cái chân móc cuối cùng 7 chân đó cộng với 3 mũi mà mình móc đầu tiên cũng ra 10 mũi ha móc vào 7 chân nè mỗi chân làm một mũi móc đơn kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một mũi móc xích thì như vậy là ta hoàn tất được hàng thứ hai của phần thân hàng này sẽ tạo ra được tổng cộng là 42 mũi móc các cái hàng móc kế tiếp của phần thân thì cứ móc đều cho mình mỗi chân làm một mũi móc đơn ha mình sẽ móc đều cho đến khi tổng số hàng móc nó có thể bằng hoặc là ít hơn tổng số hàng móc đều ở cái phần thân chân dưới á cứ mỗi chân móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc đều nhau ha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 thì như vậy là mình sẽ có cụm một móc đơn xen hai móc đơn cùng chân còn bốn chân còn lại thì cứ móc cho mình hai cụm như vậy cụm thứ hai nè một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc và tiếp tục cụm thứ ba một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc sẽ móc vào chân cuối cùng ha thì sát đó nó sẽ có một cái đường móc nè đó là cái chân của mũi dời kết thúc vòng đầu tiên chứ không phải là chân móc ha bỏ qua chân đó móc vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng này móc vào đó một mũi dời để ta kết thúc vòng móc lên một mũi móc xích như vậy là phần tay của mình nó sẽ có cái độ bo lại nè cái vòng thứ hai này có ba cụm tạo ra chín chân móc cho vòng thứ ba thì vòng thứ ba các bạn sẽ móc cho mình đều mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì chín chân ha móc đơn đầu tiên vào chân đầu tiên móc đơn thứ hai nè móc đơn thứ ba vào chân thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu vào chân thứ sáu móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy móc đơn thứ 8 và móc đơn thứ 9 vào chân thứ 9 kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích sau đó sẽ móc cho mình thêm hai hàng móc nữa tức là ở cái phần mà chính mũi móc này mình sẽ có ba hàng móc đều ha cho cái phần tay của mình nó có cái độ cao như thế này rồi thì kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và lên một xích kéo và cắt len ta hoàn tất được phần tay bên dưới với 5 hàng móc đến hàng móc thứ sáu mình sẽ tạo cái độ phòng cho phần cánh tay đâm kim vào chân phía sau sợi len thừa kéo sợi len khác màu qua chân móc móc lên một xích tiếp tục vòng này mình sẽ móc theo công thức như sau móc cho mình hai chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn chân đầu tiên một mũi móc đơn nè và chân thứ hai một mũi móc đơn hai mũi móc đơn vào hai chân rồi thì chân kế tiếp móc hai mũi móc đơn cùng chân móc khi móc lưu ý dấu len ha hai mũi móc đơn vào cùng chân móc thì như vậy là mình sẽ có cụm hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân móc tương tự cụm này cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối ta có được cụm thứ hai nè hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân tiếp tục cụm thứ ba sẽ móc ở ba chân còn lại ha hai mũi mỗi chân nè móc dấu sợi len màu trắng nè sau đó sẽ là hai mũi cùng chân móc vào chân móc cuối cùng kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một mũi móc xích hàng này mình sẽ tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc đơn thì 12 cái mũi đó sẽ tạo ra 12 chân cho hàng thứ bảy hàng thứ bảy thì mình sẽ móc đều và không cần phải tăng mũi nữa mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ta sẽ có 12 mũi móc đơn vào 12 chân liên tiếp kết thúc đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích hàng thứ 8 trở đi cũng móc đều tương tự như hàng thứ bảy mỗi chân cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cái chiều cao của cái phần tay các bạn cũng có thể so sánh với cái phần chân bên dưới phần chân cái số hàng móc đều bao nhiêu hàng thì phần tay có thể móc nhiều hơn một đến hai hàng ha hoặc là các bạn cũng có thể móc bằng cũng được mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc sau khi mình đã móc được cái chiều dài của phần cánh tay rồi các bạn sẽ so cho mình vào trong thân của búp bê nè tính từ cái hàng mà mình à, móc màu nâu á nó sẽ bằng tổng số hàng móc của cái hàng à, phần chân phía dưới hàng đều nhau ha đưa vào thì nó đã đều rồi thì các bạn sẽ tiến hành cắt cho mình một đoạn len vừa đủ dài ta gặp cái phần thân lại sau đó chọn hai cái chân móc ở hai bên tương ứng với nhau nè đánh dấu cho mình tiếp vào chân còn lại ta có được hai cái chân móc nằm hai bên để mình nối cánh tay rồi ha phần cánh tay các bạn sẽ nhồi gòn vào bên trong sau đó xỏ sợi len vào trong kim khâu mình sẽ khâu vào ba chân móc liên tiếp của cái phần cánh tay đưa cho mình à, cái chân móc này ở đây cái chân móc nằm chính giữa đây khâu cho mình vào cái chân móc ở hai bên của chân móc mà mình đánh dấu luôn ha tức là ở đây mình sẽ khâu vào ba chân tương ứng với nhau đến chân cuối cùng thì xỏ cho mình hai vòng cho cái mũi khâu của mình nó được chắc chắn sau đó mình sẽ giấu cái sợi len này vào trong các cái mũi móc và làm tương tự cho mình cho phần cánh tay còn lại giấu sợi len thừa ha các bạn có thể giấu cho mình vào trong các cái chân móc của mũi móc đơn ở phần thân nè khi mình đã nối được hai cánh tay vào thì mình sẽ móc cái phần cổ ở bên trên các bạn sẽ đưa sợi len ra phía sau đâm kim vào chân móc ở phía sau của sợi len thừa ở cái phần thân nè phía sau sợi len thừa ha kéo sợi len qua chân móc móc lên một mũi móc xích móc vào chân đầu tiên một mũi móc đơn chân thứ hai cũng móc một mũi móc đơn và các bạn sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại móc cho đến phần cánh tay ha để cho phần nách của mình khi nối nó không có bị điểm hở các bạn sẽ chụm chân cho mình đâm kim vào chân nối ở phần thân kéo lên sau đó chân nối ở phần cánh tay kéo lên và cái chân của mũi đầu tiên ở phần cánh tay kéo lên sau đó kéo qua hết bốn chân trên kim thì mình sẽ giúp cho cái phần nách của mình nó không có bị hở nè tạo ra một chân như thế này các chân còn lại thì mỗi chân làm một mũi móc đơn móc cho mình cho đến cái đoạn nách bên hông hả móc đến đây rồi tiếp tục đâm kim vào chân cuối cùng của phần cánh tay kéo len qua chân móc sau đó tiếp tục đâm kim vào chân nối ở cái phần cánh tay với phần thân kéo lên và chân nối ở phần thân kéo lên kéo qua bốn chân trên kim đây phần nách của mình nó sẽ hoàn tất như thế này ha móc tương tự cho mình cho cái cụm còn lại luôn móc đến cuối móc đến cuối vòng rồi đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời và lên một xích ta hoàn tất được hàng đầu tiên hàng này nó sẽ tạo ra tổng cộng là 54 mũi móc đến cái hàng móc thứ hai mình sẽ tạo cái độ bo nhỏ lại cho cái phần cổ của mình nó thu nhỏ lại thì từ hàng móc thứ hai trở đi các bạn sẽ tiến hành giảm cho mình mỗi hàng móc là 6 mũi 54 mũi này chia cho 6 thì các bạn sẽ có công thức cho mình ở hàng thứ hai như sau 7 chân liên tiếp mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc móc đơn đầu tiên móc đơn thứ hai vào chân thứ hai móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư mũi móc đơn thứ năm mũi móc đơn thứ sáu và mũi móc đơn thứ bảy có được 7 mũi vào 7 chân rồi thì hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm mũi ha ta sẽ đâm kim lần lượt vào từng chân móc các bạn làm cho mình tương tự giống như cách mà mình chụm mũi ở cái phần à, đỉnh của chân phía dưới á đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế bên sau đó đâm kim vào đường bên ngoài của chân kế tiếp kéo qua hai chân trên kim cho đến hết ta sẽ có cụm 7 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ta sẽ có tổng cộng là 6 cụm như thế này ha 7 mũi móc mỗi chân nè móc đơn thứ ba móc đơn thứ tư móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu và móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy sau đó tiếp tục sẽ là hai chân chụm mũi ha lần lượt đâm kim vào hai đường móc bên ngoài của hai chân liên tiếp kéo qua hai chân cho đến hết hai chân cuối cùng sẽ là hai chân mà mình chụm mũi cho cái cụm cuối cùng nè sau đó đâm kim vào chân này móc một mũi dời và lên một xích ta giảm được 6 mũi móc cho cái hàng móc thứ hai này đến hàng móc thứ ba mình sẽ dựa vào cái hàng móc thứ hai hàng thứ hai của mình có 7 mũi mỗi chân xen hai chân chụm mũi thì hàng thứ ba các bạn sẽ giảm cho mình số mũi móc đơn lẻ xuống một mũi tức mình còn 6 mũi mỗi chân ha móc cho mình 6 mũi mỗi chân được 6 mũi móc đơn mỗi chân rồi hai chân kế tiếp chậm mũi thì mình sẽ có cộng 6 mũi mỗi chân xen hai chân chậm mũi nè móc tương tự cho mình cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng tiếp tục đến cái vòng móc thứ tư thì các bạn cũng dựa cho mình vào hàng móc bên trên nó hàng này của mình có 6 mũi mỗi chân thì hàng kế tiếp sẽ giảm còn 5 mũi mỗi chân sau đó là 4 mũi mỗi chân 3 mũi mỗi chân và xen kẽ sẽ là hai chân chụm mũi móc cho đến khi cái phần cổ của mình nó bo nhỏ lại ở đây mình đã giảm được tổng cộng là 8 hàng móc cụm cuối cùng của mình còn lại là một mũi đơn xen hai chân chụm mũi nè các bạn tiếp tục nhồi cho mình phần gòn vào bên trong cho phần thân của mình được cứng cáp và đến hàng thứ 9 mình không cần phải giảm mũi nữa cứ móc mỗi chân làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc thì ta sẽ có được 12 chân móc ha móc đơn thứ tư nè tiếp tục mũi móc đơn thứ năm móc đơn thứ sáu móc đơn thứ bảy vào chân thứ bảy móc đơn thứ 8 móc đơn thứ 9 móc đơn thứ 10 vào chân thứ 10 móc đơn thứ 11 và móc đơn thứ 12 vào chân 12 là chân cuối cùng ha kết thúc đam kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời sau đó lên một xích nóc cho mình thêm tầm khoảng 2 cho đến 3 hàng móc để cái phần cổ của mình nó có được một cái độ cao như vậy là mình đã thêm được hai hàng móc tức phần cổ của mình đều nhau sẽ có tổng cộng là 3 hàng thì các bạn sẽ tiến hành cắt len cho mình và mình sẽ thay màu tạo cái phần đầu bên trên lưu ý cái hàng kết thúc ở phần thân của mình nè cái chân móc kết thúc nó đang nằm ở mặt phải tức là cái mặt mà đây là mặt phải nè thì cái điểm kết thúc đang nằm ở mặt phải rồi để giúp cho cái phần đầu của mình nó không có bị điểm g khi mình kết thúc mỗi hàng móc thì các bạn sẽ quay cho mình cái phần thân sau và chọn một chân móc bất kỳ ở phần thân sau đâm kim vào chân móc và kéo cái sợi len màu trắng qua chân móc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 thì cái chân ở phía sau của sợi len thừa nè là cái chân của mũi dơi kết thúc cái phần cổ á các bạn cũng móc vào đó cho mình một mũi móc đơn tức là mình sẽ móc luôn cụm vào cái chân móc đó ha sau đó là hai móc đơn cùng chân móc vào chân kế tiếp nè ta có cụm thứ ba cụm thứ tư một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc tiếp tục cụm thứ năm một móc đơn hai móc đơn cùng chân móc cụm thứ sáu một móc đơn và hai móc đơn cùng chân móc sẽ là chân móc cuối cùng ha như vậy là vòng này mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm móc như thế này thăng được 6 mũi cho cái vòng đầu tiên của phần đầu đâm kim vào chân đầu tiên móc một mũi dời sau đó móc lên một xích hàng móc thứ hai của phần đầu các bạn cũng dựa cho mình vào hàng móc bên dưới tức là mình sẽ tăng số mũi móc đơn lẻ mỗi chân lên một mũi hàng này mình có một móc đơn lẻ thì hàng kế tiếp sẽ là hai móc đơn lẻ mỗi chân xen kẽ sẽ là hai móc đơn cùng chân móc ta sẽ có cụm móc như thế này ha móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối thì mình sẽ có tổng cộng là 6 cụm liên tiếp với nhau cụm thứ hai này hai mũi mỗi chân sau đó là hai mũi cùng chân móc móc đến cuối vòng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời móc lên một xích hàng kế tiếp thì cũng dựa cho mình vào hàng bên dưới hàng bên dưới có hai mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân thì hàng kế tiếp sẽ tăng số mũi móc đơn lẻ lên một mũi tức mình sẽ có 3 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân sau đó kế tiếp nữa sẽ là 4 mũi mỗi chân 5 mũi mỗi chân 6 mũi mỗi chân và cứ xen kẽ là hai mũi cùng chân móc Móc cho đến khi mình đạt tổng cộng là 7 hàng móc như công thức trên màn hình, ta sẽ dừng lại ở cụm 7 mũi mỗi chân xen hai mũi cùng chân. Thì do clip hơi dài nên bài hôm nay mình sẽ dừng lại ở đây. Bài hôm sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hoàn tất phần đầu cũng như là trang trí ha.